làm bùng lên cô đơn tôn cùng nụ cười anh chẳng làm sưởi âm tim em nửa đầu yêu để rồi bỏ lại từng thói quen đã một thời xa đang thức Cà phê cũng đã về nửa ly Đừng làm mày anh nghe đến phải trâu chứ Còn giận dỗi thì không mong mà sửa đi Em nói nhưng bên anh là trăng mặt Ông chưa chứng giám tớ hồng sẽ không phai Còn nỗi lòng nhiều anh ta sẽ chẳng cất Vẫn sẽ chung lối dù hàng ngàn này đông dài Mày hết tiền tôi để báo anh trước Em hết tình là cho bảo một câu Mòn mỏi trông để ngày hết tất xanh bước Anh vẫn chú dễ sao nó không phải cô dâu dẫu biết sự sống cũng chả còn anh vẫn chờ cành cây trở lại xanh em cứ hát ta mang hết đi quả ngọt con trai đang đôi khi gửi lại anh yêu ba phút giây hẹn hò còn sợ mỗi tối khi đông gió về chưa em em tới ôm anh thật lâu từng phút từng giây yêu thương lìa xa giọt nước mắt anh sao đớn đau lòng quá tạm biệt hạnh phúc trao nhau hồi nào tạm biệt chàng trai em đã từng yêu nhiều anh quá nhiều ai để trong mắt vương những kỷ niệm đầy về giữa phố thân quen là nơi ta đã từng dừng lại hôn nhau giữa phố tay ai cũng khác tìm một người mới sau phấn nát tập trái tim quên người từng thương phải tập quên những thói quen để chẳng còn phân vân nhưng thật sự anh vẫn chẳng thế lúc chẳng cần muốn quan tâm một ai muốn đi bên cạnh ai khi quá khứ đậm sầu thế này ừ, bởi vì anh quá sai lầm chẳng để ý lúc em cần và cứ thế vết giữa tim cùng chẳng lành rồi một ai khác xuất hiện chờ che em bao điều hơn ai cùng em khâu hết những tổn thương bấy lâu nhìn lại đâu khác cùng người thật vui rất vui tình người con gái khi ấy đã từng từng là một thói quen trong thật thiếu và em đã rời xa anh hôm nào sai lầm Chẳng để yêu em cần Và cứ thế Vết giữa tim cũng trắng lành Rồi ai khác xuất hiện Chờ chết em bao điều Hôm nay cùng em khâu hết những Từng thương bay bấy lâu trong thân thế đó mưa em đã rửa sạch anh thuốc đau trong cơn tiêu dù khi chia tay ai cũng khác you please?